nên hôm nay à, Phước ghé lại đây để để cho đưa cho bà luôn chứ à, để à, chừng nữa lâu quá thì sợ bà không có không có cái mà uống khi mà uống hết sữa sữa dạng hộp dạ con chào bà hai dạ khỏe chứ bà <laughs> cách đây cũng mới có một tuần mấy à đây gửi cho bà sữa nha sữa này là dạng bột pha dạ tại vì đợt trước mà mấy cái sữa ensure kia đó rồi thấy uh, bà uống rồi để tới để lui rồi sợ nó hư rồi giờ thì mắt bà đã thấy đường rồi bởi vì mua sữa ensure này cái này là cũng của mạnh thường quân thôi gửi cho con gửi tiền cho con nhờ uh, mua cho bà hai hộp này là uống chắc cũng lâu rồi à, uống tới tết luôn á rồi tết đi con ghé con mua tiếp để con coi thử trong đây nha sữa này còn không nha trời ơi không dám uống hay gì à trời ơi còn tới 4 hộp luôn trời ơi tiết kiệm dữ ha rồi vậy giờ uống thả ga đi nhưng mà cái này là pha nha mình pha muỗng hay muỗng gì đó ừ. vừa đủ mình uống mình pha riết rồi quen à ừ ai pha cũng được <laughs> nhưng mà nó mất công chút dạ với lại ổ điện đồ đó giờ cũng đỡ pha bằng nồi cơm điện á bà hai ừ. ghim vô kế bên bật ừ. nút lên là lên à ừ rồi mấy gầy là khỏe chứ sức khỏe sao rồi Chích có đi chích thuốc gì chưa đợt mấy gầy có tiền rồi nè à, có chích chứ mà uống cũng mới gửi mua thuốc uống nữa mua hết nhiêu tiền rồi thuốc nãy hả ừ. mới mua thuốc mới hay gì vậy đây ừ. thuốc gì đây mượn coi em ờ, mở ra giùm con coi bà coi bà uống thuốc gì à, đừng có uống đề xa nữa nha không có tốt đâu nha không có là bà hai nào giờ có uống đề xa đâu không đợt trước là uống ờ, thuốc thuốc ờ, thuốc tàu đó trong đó nó có chứa chất đề xa ừ nghĩ uống hôm nay lâu rồi dạ này hả ừ. USC Arigensis gì nữa hả với cái này là cái gì à, à, à Panadol extra ừ, uống cái này với cái này lần uống mấy viên lần có một viên à lần viên à hả ừ. cái này thì um, hai với nước sôi <laughs> dạ rồi cơm nước gì chưa bà chịu giờ nè rồi xong hết rồi phải không ừ rồi mấy gà là có đốt nhang gì không đốt nhang rồi giái ông đâu không có đốt nhang niệm phật cho ổng dạ anh này nhà kế bên hả ừ kế bên có ừ. gì là ghéo hai chồng nó không hai gì đó hả ừ, cảm ơn anh ha nhiều khi cô lệ không có nhà phải không cô lệ có nhà mà ở tuốt tuốt sao, sao? Ừ, à. kêu hoài không nghe kêu không nghe kế bên đây kêu cho nó gần ừ, ghéo hai vợ chồng nó không hết chồng tới vợ hết vợ tới chồng rồi bữa nay ăn cơm với cái gì ăn cháo hay ăn cơm ăn, ăn cơm ăn uh, với mà khô cá lóc hấp <laughs> khô cá lóc hấp hả chân hả ừ. cô đó là mình gửi người ta mua luôn hay sao bà hai cái cô trong này cổ ờ, đi bán mà cá lóc ừ, làm khô mà lóc xương nó trơn nè à. dạ lấy xương nó trơn còn thịt không nè à. một trăm ờ, trăm chín chục ngàn một ký mà bà hai mua có một con à, có 600 gram gì hả à, ờ, cũng cả trăm ngàn ừ cá bự hả ừ cá bự ăn vậy con và được mấy ngày cũng à, hai ba bữa gài ăn mới có hai thỏi à hai thỏi hả hai thỏi mà chưa hết đâu con coi thử nha ừ ủa cái gì vậy ủa ủa này là bà ăn cơm rồi bà rửa chén mì dưa leo khoai à đây đây ồ khô cá lóc cút xương này là cơm điện đây đây nè hấp hả chân chân cách thủy hả này cơm gạo thì bà cũng còn rồi tắm rửa gì chưa bà rồi, luôn rồi hả ừ. bây giờ ra nằm tòn ten vậy ừ nằm tòn ten nè ừ, gạo quá ăn hoài hết đâu người ta cho lâu lâu cái ta cho 10 đúng rồi 10 với lại tại à, bà thì 10 à, kg là ăn cả tháng trời còn không hết nữa ăn cả tháng quan trọng là có à, chút đỉnh tiền bỏ túi rồi có mua đồ ăn nè kèm theo đó là bệnh có tiền chích thuốc thôi ừ. con nghĩ gạo gia vị đồ là người ta có người ta hỗ trợ tiền thì nhiều khi họ ít ai cho Đấy, dạ. nhưng mà bệnh nhất đó bệnh dạ. dịch đó đâu đi chích đâu đi bệnh viện gì đâu đi chích cái trăm mấy chích cái trăm mấy đẩy Còn ra thôi đâu mấy nó chở không đó vậy đó hả anh này hả ừ ở đây đó giờ cái gì cũng ấy mà dạ anh này nè cô chú anh chị hai vợ chồng là nó giúp đỡ bà hai dạ cô chào cô chú anh chị luôn nha không được có khi cổ đi ra ngoài ruộng ngoài giường dạ đợt này đợt, đợt, ờ, sữa này là bà có ờ, biết cách pha nào phải không đợt trước uống hết lần rồi đó phải không ừ. đợt trước ờ, con có gửi mấy hộp đó uống cũng lâu lắm à ừ. cái này uống nó tốt hơn cái kia luôn á ừ. đi nó cực hơn tí xíu cái kia thì mình mở ra biết tại sao mà đợt này mua sữa bột rồi phải không sợ sữa kia thấy bà uống mà bà không có tủ lạnh đó rồi uống tiết kiệm rồi để vậy qua ngày sợ nó hư tại vì mở khui ra rồi sợ là nó hư á uống là uống trong ngày, uống là uống trong ngày để qua ngày nó hơn, Dạ. uống từ bữa giờ mà uống mới có hai hộp và tiết kiệm bây giờ là uống được rồi nha ừ. nhưng mà uống hết cái kia đi xong rồi hãy uống cái này ừ. uống thoải mái được rồi đó này chứ này lâu rồi đó này tới tết luôn đó này tới hai <laughs> hộp là uống tết luôn và ừ. tiền bạc mấy gài là có đi chích đồ gì vẫn còn mà phải không còn ít còn được trăm à, mấy à chạy mới triệu mấy đây hết trơn rồi hả tầng chưa ta từ bữa con vô nhận tầng chưa ta hơn tầng chưa ờ, có cho ai mượn không mà mới đây đợt rồi con mới đợt trước là con đưa đợt trước là con đưa 500 đợt trước là con đưa trước là em đưa 500 ừ. xong rồi đợt sau em đưa thêm một ờ, triệu rưỡi nữa là cách mới có mấy bữa là hai triệu bạc trong vòng mới có khoảng tuần á mượn bà thì bà nói nha tôi ừ, lại mượn triệu triệu hả mới đây mà bà xã chân gần hai triệu bạc mà tôi sợ luôn rồi đó đúng rồi mới còn tuần lễ là xài vậy còn hơn hơn em nữa ừ. hơn anh luôn ha không có gì thì nói để con biết tại vì để cho cô chú anh chị biết luôn à? anh anh ờ, anh mà chăm ờ, bà hay điện á cô chú anh chị anh đó đó con mắt của anh như một bên cũng bị ờ, hư hay gì á dạ dạ thì như đưa cô lại uh, uh, mượn thì cũng như là gửi đi như gửi đó từ từ mình lấy lại để con biết chứ xài xài quá xài luôn mà là cô chú anh chị không có cho, cho tiền cho nổi ừ, đâu có xài có gì đâu đúng rồi à, thôi không có gì đâu tại vì uh, chủ yếu lại muốn biết tại vì mới đây mới hai triệu mà bà nói hết tiền là em ngạc em cũng ngạc nhiên nữa nói chi ai đi nắng tóc cháy hết trơn rồi nè thấy không cô chú anh chị nó ừ. <laughs> chơi chứ nhộm đẹp trai quá à bà Chứ mày đi đâu có vợ hả dạ không con với thằng liêm không mà đây uh, cái cái phần kia thì gửi gửi cho cô lệ đi nha đợt này là con về thì có thêm ờ, ba uh, ba mạnh thường quân gửi hỗ trợ cho bà thì uh, trong đó là có chị uh, uh, tô diễm thí hay là diễm thí tô gì đó gửi cho bà 200 ngàn chị uh, nguyễn thị nguyệt gửi cho bà 500 ngàn à, kèm theo đó là cô Thủy ở bên Đài Loan gửi cho bà là 1 triệu 560 ngàn thì tổng là 2 triệu 260 ngàn mà con mua hai hộp sữa là hết 700 mấy rồi Ừ. hai hộp sữa tính mua hộp sữa là hộp sữa lớn mà hộp sữa lớn thì nó tới uh, gần 800 lần, thôi mua hai hộp nhỏ để cho bà uống tới đâu bà khui tới đó hai hộp nhiều phước dạ hai hộp này hả là bảy trăm sáu ba trăm mấy ba trăm tám một hộp dạ. mua hộp bự thì nó mua hộp bự thì nó nhiều hơn nữa ừ. hộp bự thì trong đây nãy là bán như là con là 800 nhưng mà nó thôi mua hai hộp nhỏ thôi là ở đây là con uh, ờ, trừ ra tại vì ờ, mấy cái chị đó gửi thì có gì kêu mua sữa cho bà thì con mua xong rồi con mới trừ ra ừ. ở đây thì con còn chiều gửi nè là của bà còn chiều gửi đó ừ. con gửi cho bà luôn á có đổi ừ. tiền lẻ ờ, bên kia là hai tờ 200 với tờ 100 đó đó đúng chưa xài cũng nhín nhín nha chừng nào mình cần cái gì thì mình xài nha như là chích thuốc bệnh nữa nhưng mà ăn uống thì thoải mái uống cà phê là nhiều thôi uống, uống cà phê thuốc hút thuốc uống gạo ờ, thóc đồ thì bà ở đây có ờ, người ta hỗ trợ rồi chắc cũng không có ờ, chắc cũng không có gì nè không có thiếu đâu còn dạ. sữa thì đợt này là uống tới tết luôn rồi đó sữa đợt còn có một tháng mấy nữa tết thì đợt này là uống tới tết chắc chắn rồi đó dạ. có gì tết nữa thì con gần tết con quay lại nếu mà có cô chú anh chị nào gửi tiền cho bà nữa thì con quay lại còn nếu không nữa thì tới đó con tự bỏ tiền con ra con mua nên cũng an tâm sẽ hỗ trợ cho bà giúp được cái gì đó là giúp cho bà còn có cô chú nào gửi tiền thì con vô con cũng trao cho bà luôn à. để cho bà ăn tết thì chắc ăn tết có ăn tết rồi đó <laughs> có ăn tết rồi đó ha <laughs> ở đây em cũng cảm ơn anh nha anh này tên gì ta à, anh, kêu anh hai đi anh hai hả ừ. cũng ờ, nhờ một phần ở đây có anh thường là chở bà đi chích đó cô chú anh chị chích uh, chích thuốc có phải không chích mũi trăm mấy hả bà trăm hai trăm hai tính tới rồi tiền xe là anh không lấy luôn á hả chở dùng luôn á hả tiền bảo gì đưa tiền xăng cho nó nó còn không lấy ồ gì quá đã rồi kêu giờ nào cũng đi giống như mình không có đi chơi làm từ thiện được thì mình giúp ở đây cái bên có thì thôi giúp rồi đi ha bà lớn tuổi giống như ông bà dạ không nói vợ nó cái gì kêu vợ nó không nói có ngày bữa nay về sớm mà mà mà nay bé nay bé ít anh bé gì thường ngày anh bé gì Nhãn. bẻ nhẹ hả à. có người ta điện đi còn có ở nhà dạ giờ đi với lúc hỏng lúc mà mà ngoài thôi á dạ dịch rồi về luôn hả anh không phải bị bệnh dạ trời lúc nào cũng có con cà phê uh, ờ, dảo rồi cà phê cà phê, uh, phê sữa đá dảo vậy ha bà thường là uống cà phê sữa đá gì sữa, uh... sữa uh... vina hả vina sữa vina phê sữa đá vina phê ống với bịch dạng bịch với ống cũng được đúng không ừ. trời biết hồi nãy mua cho bà ăn bịch rồi thôi kệ đi giờ có tiền rồi thôi hồi nó tự mua đi <laughs> nó chơi thôi chứ uh, biết nãy là con vô con mua rồi bà uống cà phê vina bịch không là phê sữa đúng không phê sữa vina bịch còn bây giờ nó đi chợ là để mua không đó dạ mua gì cũng kêu nó thì hết thì mượn em đi mua bả bả sợ cái kia hoài kỳ dạ đây chỗ ngủ của bà nè bồ hông à, thôi dắt lên chia dắt lên mất công dắt lên dắt xuống mà có ở mình nên mà người ta để sẵn vậy luôn đi cho nó tiện ừ à. vậy con về ngoài nha ghé gửi à, cho bà ai hỗ trợ thì con ghé lại con gửi à. đáng lẽ ra con chưa có ghé gửi đâu con tính là để coi cuối tháng hoặc qua tháng nữa con mới ghé lại con gửi bà nhưng con sợ hết sữa bà không có sữa uống nó thôi sẵn rồi thôi vô mua hai hộp sữa đợt này là có sữa đủ rồi nè tiền cũng đủ mấy ngày rồi nè là đợt này con ghé lại là chắc cả tháng sau nữa khó mua quá à bị gì tiệm nó đóng cửa đó dạ. khó mua quá bà uống dính dính uống dính đó không cái sữa đó đợt trước là em tưởng trong đây có bán em chạy tới trong đây kiếm khó. Còn à. sữa dạng này à, thì trong này nó có mé ngoài cầu ở đây nè. Nó còn bán sữa này nhiều, sữa anh xua này nhiều. Bên bách quá xanh bên xã. Dạ. Rồi thôi vậy chắc có lẽ Phước xin à, kết thúc clip tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, clip sau nha. Chắc khoảng gần Tết nữa thì Phước mới quay trở lại đây để thăm bà. Còn nếu mà có Nói chung là bà có ờ, gì thì Phước sẽ cập nhật liên tục tiếp cho cô chú anh chị xem còn nếu mà không cập nhật là bà ổn khỏe đó <laughs> có chuyện gì thì Phước sẽ qua ờ, cho hay liền rồi thôi vậy Phước xin ờ, kính chào cô chú anh chị và nếu cô chú anh chị có muốn hỗ trợ cho bà hay là gửi quà gửi tiền gì đó thì gửi cho Phước Phước sẽ vô chuyển cho bà và cập nhật cho cô chú anh chị xem rồi giữ tiền cẩn thận nha rồi cẩn thận rồi bà có gửi lời cảm ơn uh, ba mạnh thường quân mới gửi hỗ trợ cho bà không à, chị rồi. Dạ. Nguyệt cô Thủy với lại ờ, chị Diễm rồi gửi lời dạ. hết trơn hết đi ha ừ mấy cô cảm ơn nhiều lắm hai cảm ơn mấy cô nhiều dữ lắm dạ giữ giữ, giữ tiền cẩn thận nha rồi, rồi. bye bye và hẹn gặp lại hẹn gặp lại vào clip sau